chào anh em nhé cái video này tôi ờ, muốn ờ, chia sẻ cho anh em một cái bộ hột tài xỉu mà nó rất là hiệu quả cho anh em khi anh em đi lắc nhé nó hiệu quả cho anh em khi mà anh em đi lắc là cái bộ hột này nó có thể phá vỡ được những cái thế hột tài xỉu khó Đấy, là phá vỡ được những thế hột tài xỉu khó thì không phải là nó phá hoàn toàn những cái thế hột tài xỉu có rất là nhiều những cái thế hột để anh em có thể chơi anh em có lắc nó chưa đi theo ý muốn của anh em đấy thì có những cái thế hột nó khó thì à, tôi sẽ chia sẻ và tôi sẽ làm ở trong cái bộ hột tài xỉu này đấy, tí nữa tôi sẽ chia sẻ cho anh em những cái thế hột tài xỉu khó đấy, những cái hột tài xỉu khó thì anh em đi lắc thì anh em biết rồi những cái thế hột nào là thế hột khó đấy, những thế hột nào là cái thế hột mà nó bình thường anh em cũng vẫn có thể là điều chỉnh tay được đấy thì những cái thế hột tài xỉu khó khi mà anh em à, đi lắc mà rất là dễ làm cho anh em phân tâm khi mà anh em gặp những cái thế hột này đó chính là cái thế hột uh, 445 này đấy. thế hột 445 này anh em à, bắt buộc là anh em phải giữ được tài đấy, khi mà anh em gặp cái thế hột này anh em giữ tài mà không nổi thì là anh em sẽ bị thua đấy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 bên à, tôi mới cho ra mắt anh em đây bộ hột tài xỉu hay đó thì ờ, anh em à, sử dụng cái bộ hột này anh em đi lắc thì cái hột bộ hột này nó đi đều 5 năm cho anh em đi đều 5 năm cho anh em thì anh em lắc đều tay thì nó sẽ cho anh em chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu Đấy, cứ như vậy là anh em lắc Đấy, còn anh em muốn giữ tài giữ xỉu được thì là anh em có thể anh em sở hữu cái bộ này hay là anh em đặt hàng mua bộ hột này thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em ở trên video à, trên uh, uh, điện thoại hay là tại cơ sở tôi khi mà anh em đến mua bộ hột này nhé thì uh, còn uh, thứ ba nữa là cái bộ hột này khi mà anh em gặp những cái thế hột như này đấy ví dụ mà anh em đang lắc mà anh em gặp thế hột này thì anh em phải làm thế nào thì anh em chỉ cần lắc với cái cái lắc chuyển hột của cái của cái ờ, cách lắc ừ, bộ hột hai này thôi là anh em có thể là phá vỡ được cái thế hột này đấy đây tôi sẽ thử cho anh em này đấy, anh em gặp cái thế hột này đúng không thì anh em lắc như thế nào anh em chỉ cần biết cái cách lắc của bộ hột tài xỉu hai này thì anh em sẽ lắc được cái sẽ lắc phá hoàn toàn cái thế hột tài xỉu này đấy anh em chỉ cần lắc cái cách lắc chuyển hột của cái ờ, bộ hột tài xỉu hai bộ hột tài xỉu hai này thôi nhé mở cho anh em này đấy nó lại lên 554 thì cái thế hột này khi mà anh em lắc hột trợ nếu mà anh em không tin anh em cứ cầm hột trợ ra anh em lắc lắc cái thế 445 này thì là 8 đến 90 phần trăm là tỷ lệ của nó lên à, tỷ lệ của nó xuống xỉu anh em phải giữ được tài đó, đó là cái thế hột uh, đầu tiên Đấy, cái, cái thế hột tiếp theo đó chính là cái thế hột uh, 556 này hoặc là 665 Đấy, là những cái thế hột này thế hột này khi mà anh em lắc thì là anh em phải đưa được xuống xỉu nhá Đấy, đưa được xuống xỉu rất là khó rất là khó anh em cứ thử ở trên à, ở trên cái à, nắp chén của anh em đấy anh em lấy hỗ trợ rồi anh em lắc thử xem rất là khó đấy thì với cái cách lắc của cái bộ tài xỉu hai này thì anh em cũng chỉ cần có cái cách lắc mà anh em chuyển hột thì là nó sẽ cho anh em là ờ, cái chén xỉu nhé vừa nãy là vừa nãy là tôi ờ, nói là phải giữ giữ tài đấy, với cách cắt giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu hay đấy, chứ không phải lắc chuyển hột đấy, lắc chuyển hột là cái thế hột này đấy, thế hột này thì anh em mới cần lắc chuyển hột nhá đấy, anh em lắc kỳ cần lắc chuyển hột đấy, như này là cái thế hột này nó cũng sẽ bị phá vỡ hoàn toàn luôn đó một một một hai hai anh em phải lắc được xỉu như này thì anh em mới mới mới, mới ăn được nhé Đấy, đây là cái bộ hột tài xỉu hay nó là cái bộ hột tài xỉu mà hoàn toàn không tang Đấy, đi theo ý muốn của anh em và thứ ba nữa cái điều cũng rất là quan trọng khi mà anh em sử dụng cái bộ hột này nó mang lại chiến thắng cho anh em đó chính là cái cái cách lắc mà nó làm cho cái bộ hột này nó phá vỡ được những cái thế hột tài xỉu khó chia sẻ cho anh em thêm một cái thế hột nữa đó chính là thế hột 234 à, 12 134 Đấy, 134 này 134 này thì là anh em phải giữ được xỉu nếu không giữ được thì là anh em sẽ bị bung lên tài Đấy. thì ờ, những ờ, sân chơi anh em làm mà biết những cái thế hột này thì là anh em sẽ đánh về tài thì anh em sẽ thua nhé Đấy, thì là cái cách mà anh em phá thế hột này là cái cách mà anh em giữ được tài hoặc là giữ được xỉu của cái bộ hột tài xỉu hai này thì anh em sẽ phá vỡ được nó nhé đó một ba năm anh em thấy nó hiệu quả nó rất là hiệu quả nó phá vỡ được hoàn toàn những cái thế hột tài xỉu khó thì cái bộ hột này nó đi đều cho anh em Đấy, anh em có thể giữ tài giữ xỉu được theo ý muốn Đấy, giữ xỉu đó đó, đó rất là hiệu quả đúng không anh em đấy chén này lên tài đấy, đây là cái bộ tài xỉu hay nó là hàng độc quyền ở bên cơ sở tôi anh em nào mà muốn à, sở hữu cái bộ hột tài xỉu này cùng với cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu này cách lắc mà phá vỡ hoàn toàn những thế hột tài xỉu khó ấy, thì anh em cứ liên hệ với tôi qua cái số điện thoại trên màn hình tôi là Sơn Tài Xỉu